Xin chào các bạn đang đón xem video của Len Đô Thị. Với những người quan tâm đến bất động sản phía Nam thì hẳn dự án siêu đô thị lấn biển Cần Giờ không còn xa lạ. Đặc biệt, kể từ khi Vingroup rót vốn vào dự án này thì nó lại càng nhận được nhiều sự quan tâm của giới bất động sản. ỉ ạch suốt bao nhiêu năm liền không một chút tiến triển. Vậy nhưng tháng 6 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho Vingroup góp vốn điều lệ tăng thêm chủ đầu tư. Để tiếp tục thực hiện dự án thì siêu đô thị lấn biển Cần Giờ như được thổi một luồng gió mới, hồi sinh trở lại. Hôm nay, Len Đô Thị sẽ cùng các bạn đến khám phá và tìm hiểu về dự án này để xem dự án đã làm được những gì. Bây giờ, mời các bạn cùng đến với nội dung video. Tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư mở rộng dự án khu đô thị lớn biển Cần Giờ, tăng từ 600 hecta lên 2.870 hecta. Trước đó, tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 5.000, khu đô thị du lịch biển Cần Giờ với quy mô 2.870 hecta tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 2.000, khu đô thị du lịch biển Cần Giờ. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ, chủ đầu tư dự án khu đô thị du lịch biển Cần Giờ đã hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị mở rộng dự án từ quy mô 600 ha lên 2.870 ha. Chủ đầu tư đã được giao diện tích quy hoạch 600 ha từ trước và đã bắt đầu khởi động dự án từ năm 2007. Được biết, từ năm 2000, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao dự án hệ thống công trình lấn biển và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện. Chủ đầu tư trực tiếp là Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ. Nhưng do không đủ tiềm lực tài chính, nên dự án đình trệ. Đến tháng 6 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý cho công ty cổ phần tập đoàn Vingroup tham gia làm đối tác chiến lược với chủ đầu tư để thực hiện dự án. Sau đó, Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên 32.561 tỷ đồng. Hơn thế, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội cũng cam kết cấp tín dụng dự án, cho vay tối đa là 182.513 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư là 214.000 tỷ đồng, tương đương 10 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, kể từ đây, dự án này mới coi như được hồi sinh ra đời cách đây hơn 17 năm. Dự án lấn biển Cần Giờ ngay từ đầu đã vấp phải nhiều phản đối của giới chuyên gia do nguy cơ tác động xấu tới khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Từ quy mô ban đầu là 821 hecta, trong đó có 600 hecta lấn biển, 15,5 hecta biển đã được sàn lấp bỏ hoang nhiều năm. Hiện nay, dự án đã được mở rộng thành 2.870 hecta với tên mới là khu đô thị du lịch biển Cần Giờ do công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ một công ty con trong chuỗi các công ty kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần Vinhome, tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước đó cũng đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng với nội dung tiếp thu ý kiến các bộ ngành về quy hoạch khu đô thị du lịch biển Cần Giờ với quy mô 2.870 ha tại xã Long Hòa, và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Theo đó, khi triển khai dự án sẽ có các công trình nhân tạo khác che chắn, làm giảm tác động của biến đổi khí hậu. Vị trí quy hoạch dự án cách xa vùng lõi khu dự trữ sinh quyền ít nhất 8,6 km, nên không chịu ảnh hưởng của việc chuyển đổi đất đai khu vực dự trữ sinh quyền Cần Giờ. Dự án được quy hoạch thành đô thị thông minh với nhà ở, dịch vụ, khách sạn, trung tâm hội nghị hội thảo, đang được các bộ, ngành, cho ý kiến trước khi thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1 trên 5.000. huyện Cần Giờ được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng quỹ đất cho phát triển rất hạn hẹp, chỉ khoảng 1.730 hecta đất đô thị. Trong đó, có 764 hecta đất cây xanh, đất làm muối nằm phân tán có thể sử dụng cho đầu tư phát triển. Vì vậy, việc phát triển đô thị lấn biển sẽ đảm bảo quỹ đất phát triển, tránh ảnh hưởng đến khu vực dự trữ bảo tồn sinh quyền Cần Giờ. Mới đây nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận chủ trương đầu tư cầu Bình Khánh, cầu Cần Giờ và nâng cấp đường rừng xác. Song song đó, ở những bản thiết kế nhiều năm trước đây, các chuyên gia khoa học còn đề xuất xây dựng một tuyến đường ngầm vượt biển, nối Cần Giờ với Vũng Tàu dài khoảng 25 km. các giai đoạn thực hiện dự án lấn biển. Giai đoạn 1, từ năm 2019 đến năm 2022, thực hiện các công trình xây dựng sau. Hạ tầng khung, đề bào, tuyến giao thông chính đô thị mặt cắt 50m, đường trục chính ra mũi Hải Đăng, đường liên khu vực và đường khu vực, biển hồ, khu công viên chuyên đề, khu cây xanh chuyên đề, thể dục thể thao, khách sạn và khu hỗn hợp trung tâm, khu công cộng dịch vụ đô thị, khu hỗn hợp và tháp điểm nhấn cao 108 tầng, khu nhà ở, khu khách sạn, resort du lịch nghỉ dưỡng. Giai đoạn 2, từ năm 2022 đến năm 2027, thực hiện các hạng mục sau. Hoàn thiện tiếp hạ tầng khung, đường nhánh, bến cảng, monorail, công viên công cộng, bệnh viện, cầu qua biển hồ, khu nhà và khu khách sạn, resort du lịch nghỉ dưỡng, khu cao tầng hỗn hợp. Giai đoạn 3, từ năm 2027 đến năm 2030, sẽ thực hiện hạ tầng khung, bãi biển, các đường nhánh còn lại. Nhóm nhà ở còn lại và khu khách sạn, resort du lịch nghỉ dưỡng Được biết, Cần Giờ đang đứng trước bối cảnh có rất nhiều nhà đầu tư muốn phát triển những dự án nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại hiện đại. Trong tương lai, có khả năng các nhà đầu tư đủ tiềm lực sẽ phát triển cả dự án casino tại đây để phục vụ khách du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định tổ chức thi tuyển quốc tế quy hoạch toàn bộ huyện đảo Cần Giờ theo các hướng trên. Hiện các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành giả soát lại toàn bộ quy hoạch huyện đảo này và những dự án đã, đang và sắp triển khai để báo cáo Thủ tướng. Vingroup là một tập đoàn bất động sản có tiềm lực kinh tế và có cái nhìn chiến lược dài hạn. Điều này chắc hẳn ai cũng biết. Khi tập đoàn này quyết định đầu tư vào khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, sau gần chục năm nó nằm im bất động thì chắc chắn phải có lý do. Vingroup đã nhìn ra tiềm năng rất lớn của dự án này và với những hướng đi khôn ngoan của mình như đã làm với các dự án triển khai trên khắp cả nước thì chắc chắn dự án này sẽ là một dự án thành công của Vingroup. Đó là dưới góc nhìn và nhận định của chúng tôi. Còn ý kiến của các bạn ra sao? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Còn bây giờ, video của Len Đô Thị xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.